Chào các bạn đến với kênh Vinamilog ờ, thành phố Hồng Ngự Đồng Tháp thì hiện tại trên mặt đồng hồ của mình là 20.279 km thì ờ, đến hiện tại thì xe mình đã đạt hơn 20.000 thì mình đi với cái bộ nhông sên đĩa của Honda chính hãng đồ zin hết nha các bạn nhông sên dĩa zin đây thì ờ, đến 20.000 thì nó sẽ cộng sên nó quá kêu rồi cho nên là mình sẽ tiến hành thai còn về cái dĩa sau thì nó vẫn còn tốt nhưng mà do cộng sên nó quá kêu cộng sên này à, nguyên bộ còn zin nha các bạn đây là cái cộng sinh zin của hãng luôn nha các bạn thì cộng sên nó có mã là KMC 428HG sinh zin của hãng trăm phần trăm luôn nha thì à, đến nay mình chạy đó hơn 20 ngàn mình sẽ à, tiến hành hai cả bộ nhông sinh dĩa nếu như các bạn thay cộng sên thì cái nhông trước và cái đĩa sau dĩa sau thì nó không đều cho nên là nếu như các bạn thay các bạn nên thay cả bộ nhông sinh dĩa rất là kêu nha các bạn thì các bạn muốn biết cộng sên mà nó nó hết nó có không còn đủ bám nữa thì các bạn nên kéo giống như mình như vậy nè kéo nếu như mà nó hở hơi nhiều thì chúng ta nên thay đi công sên nó không còn bám vô cái cái dĩa sau độ, bám còn rất là thấp nếu như chúng ta mà cố tình mà chúng ta cứ chạy hoài thì không tốt nha đây mình đã tăng hết mức rồi nha tăng hết mức tuy là cái độ trùng vẫn còn tốt nhưng mà cái cọng sên nó quá trời kêu nếu mình chạy mình vẫn thấy sợ quá trời kêu nha các bạn đây mình cũng quay nó mình quay cho bạn nghe nó quá trời kêu luôn nha nên là mình sẽ bắt đầu tiến hành thai quá kêu luôn nha thì này mình thai là mình sẽ thai là nhông sên dĩa sên thì mình thai là sên 10 ly phó phót luôn nha các bạn DAD của Nhật luôn đây là bộ nhông sên dĩa đây là cái nhông trước của hãng Honda K 15 răng nha các bạn y như của zin luôn thì cái nhông trước zin ờ, của xe là nó là 15 răng thì cái nhông này mình mua với giá là 70 ngàn còn ờ, cái món thứ hai là cái ờ, cái dĩa sau đây của hãng Honda K thì y như diên luôn là 44 răng nha các bạn 428 nhân 44 răng của hãng Honda K mua với giá 240 ngàn còn về cái ờ, thứ ba là cái sên đây sên DAD của hãng Orin DAD thì công cái cộng sên này mình mua với giá là 570 ngàn nha 570 ngàn đây là cái cộng sên có phốt 10 ly hãng Orin ở phía dưới nè có để nè nơi xuất xứ Japan Technology thì cái công sên này mình mua ở hai bánh nhập khẩu 100% luôn nha đây ở phía sau nè toàn là tiếng Nhật không không có cái tiếng nào gọi là tiếng Việt Nam hết đây tên DD mười ly này là nó cộng này nè cộng sên này nó lớn hơn so với cộng sên của à, xe chính hãng thì xe chính hãng là nó chỉ có 9 à, ly thôi nha còn công sên này nó 10 ly thì cái công sên 10 ly này nó sẽ lâu giãn hơn tuổi thọ nó cao hơn nha còn công sên 9, 9 ly thì nó rất là mau giãn à, cho nên là mình sẽ quyết định lên công sên 10 ly thì mình bắt đầu sẽ khui ra từng món cho các bạn xem nha thì sau khi mình đã cắt tem mình khui ra cho các bạn xem nè đây là cái nhông trước 15 răng mình sẽ dơm gần cái thương hiệu nè thương hiệu Honda của nước Nhật Honda của nước Nhật nha có để ờ, cái, nước ở dưới luôn đây mình sẽ zoom gần cho bạn xem Honda Saban là của nước Nhật nhưng mà lại được xuất xứ tại Made in Malaysia thì tiếp đến là cái dĩa sao thì đây là cái dĩa sao của của hãng Honda luôn Honda Saban thì à, hãng Onaka này ở nước Nhật thì cái đĩa này được xuất xứ tại Made in Malaysia đây Malaysia dơm gần cho con xem hơn nữa nè đây Malaysia thì với cái à, dĩa sau này được là 44 răng 428 gạch 44 là 44 răng nha y như zin luôn 44 răng còn ở phía sau nè được có cái dán cái tem à, chống giả nè đây đó có dấu chiếu chiếu có tẹp đấy tem thương hiệu thì tiếp đến là cái ờ, sên đây sên DID 10 ly 428 DID 428 10 ly có phốt luôn nha các bạn sên 10 ly có phốt rất là to lớn hơn so với 9 ly 9 ly của hãng là nó không có phốt còn là sên DID ria đi 10 ly có phát đây phát o đây còn à, nói về cái sên có phát ở trang bị ở phiên bản về cái V3 thì được trang bị à, nhông sinh đĩa là với trang bị là công sên là có phát o nha nếu như sau này mình đi cái công sên này tầm khoảng hơn 20 ngàn nữa thì mình sẽ quyết định lên về zin cộng sên à, sên có phát o của phiên bản V3 nha sẽ cảm nhận như thế nào mình sẽ đánh giá sau còn về cảm nhận về đánh giá cộng sên ở ờ, V2 thì nó không được im bằng cái ờ, chắc là chắn là không được im mà cộng sên có phốt rồi tại vì có phốt nó bền hơn lâu giãn hơn tuổi thọ nó cao hơn nha thì cộng sên rất là đẹp luôn nha các bạn đây mình sẽ cho cái các bạn xem về bao nhiêu mắt của cộng sên nó có để ngoài cái lớp vỏ nè 428V 130 mắt thì nói nếu như là để 130 mắt thì chúng ta không phải gắn hết 130 mắt đâu thì chúng ta chỉ gắn tầm khoảng 120 mấy mắt thôi tầm khoảng 124 125 thì chúng ta sẽ cắt ngang 5 đến 6 mắt tùy cái kích thước chiều dài của xe chứ không phải là bao nhiêu rồi chúng ta hết bao nhiêu đâu thì đây có chỗ mở nè đây chỗ mở thì chúng ta sẽ mở từ chỗ đó ra dùng cạo để mở ra đây mình sẽ dơm gần cho con xem có chỗ mở đó đây đây là cái, cái chốt nè có đánh dấu cái chốt để chúng ta dễ dàng mở thì đó là cái nơi để chúng ta mở từng mắt ra để chúng ta cắt bớt chứ không phải là chúng ta để hết đâu nha thì à, ngày mai mình sẽ bắt đầu là tiến hành thay, thì chắc là thay là à, video rất là khó rất là khó nha thì cho nên mình sẽ tự thay xong rồi mình sẽ quay lại các bạn xem về à, công sên mình đã thay mời các bạn cùng theo dõi nha rồi ok các bạn nha sau khi mình đã thay xong thì mình sẽ quay ở phía dưới cho các bạn xem đây sau khi mình đã thay nhông sinh dĩa đia đi rất đẹp luôn nha các bạn và bây giờ mình sẽ à, quay quay thử cho các bạn xem thì do công sên còn mới nè đây quay gì đã được rồi nha do công sên còn mới nên nó dắt là bót với cái bánh xe ở phía sau nha rồi bây giờ mình sẽ đề máy lên cho các bạn à, xem cái cổng sên nó quay như thế nào nha sên rất là đều nha các bạn thì mới rất là ngọt luôn đây mình sẽ dâm gần cái nhông sen đĩa cho bạn xem đây là cái đĩa sau nè đây giống như Malaysia thương hiệu luôn nha quay rất là nhẹ thì cái video của mình đến đây cũng đã, cũng đã kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi bạn nhấn cái like subscribe ủng hộ kênh mình nha cảm ơn các bạn